Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả anh em ơi Ở lần video này thì Khả sẽ ép ờ, cái đai lưng xéo dùng cho Nam Động uh, cuốn nhầm Nam Đây hiện tại chỉ thiếu một đai lưng phòng thủ nữa thôi Với lại một cây ờ, đao thủy Thì hiện tại bây giờ lúc nãy thì mới mua cái đai lưng này là phôi là một kim này Đó phôi uh, xéo dân là một kim 10 viên uh, 10 viên từ từ Khả sẽ giao dịch thêm hai viên nữa Giao dịch hai viên hiện tinh ba này em ơi Dịch hai viên hành tinh ba này em ơi Làm, đâu như vậy đây em Hả? Bắn là tương dương Là làm tiếng nhạc bán cái gì? Đưa cho hai viên hành ba Ok ok, đây đây, tính tiền luôn này Bán người tương dương như vậy Đâu Đây bán ngựa tương dương đi anh mấy phổ nhở Anh trừ đi hai viên thủy tinh em Hai viên tinh rồi. em bay của anh ờ, đủ không thì em trả tiền thu này tính thì có tính có 400 ờ, à, 12 nhân hành tinh 2 rồi 12 nhân hành tinh 3 mà hành tinh 3 thì uh, nhân cho 70 xu đó nó ra bao nhiêu hết 840 hết 840 còn 160 thì tính ra nhiều đài tính tốn hết hai kim rồi đó đó nguyên cục này tốn hết hai kim rồi đấy tiếp tục này đó chưa hết tốn hai kim rồi nha anh em rồi hồi nãy là đổi hai kim lấy một canh năm nữa này đó một canh năm vạn này đổi hai kim lấy canh năm là hết 4 kim hết 4 kim giờ là lấy năm chục bình phụ viên năm chục bình phụ viên thì hiện tại là một canh năm là khả đi đổi xu rồi đó năm chục bình phụ viên này mới lấy cho cụ dương nữa này đúng rồi ép có đa nha em ơi anh em đang xem thì ủng hộ like chia sẻ cho anh em ơi đại này thì gần đủ xích đồ này em ơi bao tay áo nón thì uh, đang copy đai lưng thì đang ép còn set 3 cũng đang có bơi anh em đợi tới có bơi xong khai sẽ bỏ qua là đủ set năm đồng trưa mai là sẽ đồ này sẽ lên đầy đủ năm đồng đầy đủ từ đầu cuối luôn full thủ lý luôn nè năm món thủ lý nha set 3 và chỉ thiếu cái vũ khí thôi đổi một này hai này đây tiếp tục sẽ giao dịch là năm viên năm ờ, chục bình phục viên đợi ép đồ đây như bình phục viên thì sẽ là một năm đó để dành sáng ép này rồi tiếp tục này anh em đang xem cho một like em ơi anh em đang xem cho một like cho anh em ơi ép cái đai nha nè rồi năm nhu đồng viên một cả năm đó cái bọ kim này tính sâu đó một cả năm nữa này rồi bây giờ hiện tại tính thì tinh này à, ờ, dòng đầu sẽ tốn hai thì tinh dòng hai có thể đó là chậm sẽ là hai thủy tên nữa bốn sinh lực lên 6 6 đến dân phòng thủ là khoảng uh, rồi đúng không phòng thủ là rút ờ, rút bốn rút bốn đặt 8 là 12 là 18 viên 18 viên dòng thể lực hai viên nữa là 20 viên dòng cuối cùng là đúng rồi này 2 4 6 6 dòng đến dòng này là tiếp theo là dòng 8 10 10 dòng cuối là 4 8 là 12 nữa tổng cộng 22 viên thủy tinh đúng không 2 4 6 8 10 dòng cuối cùng là 12 ok 22 viên thủy tinh khai sẽ duyệt cho 22 viên thủy tinh nha em bán 22 viên thủy tinh cho anh luôn này là tính tiền giờ tính tiền này lúc 1 này 2 này 3 này bốn này mỗi loài bốn viên còn lại tất cả tử đó ép tử phòng thủ cho nó khỏe một này hai này ba này bốn này tám tám và hiện tại bên này sẽ là tiếp tục là 14 viên tử hai ba bốn giao dịch 22 viên tinh trên năm 22 viên tinh này tử hôm trước mua lúa hai trăm rưỡi tất cả Tính tiền này một à, bốn bốn sáu tám mười hai bốn mười sáu mười tám hai mươi hai mươi hai viên tinh Rồi Bên này Khải còn vài viên thôi Đó Hôm nay ép cái đai lưng nha anh em Hồi chưa định ép cái giày mà Thôi Ép đai lưng hai bốn sáu tám mười hai bốn mười sáu mười tám mười hai hai mươi hai viên tinh Tính tiền này thế là 5 kim 5 tiếp tục 1 2 3 4 5 22 thì tinh đưa tiền dạng rồi đưa một can em rồi mà mua hai kim đưa tiền dạng rồi mà nhanh em hai hai viên thủy tinh đó tổng như phí ép cái đài này bèo lắm ít nhất phải 9 đến 10 kim rồi tất cả nguyên liệu đã xong bây giờ chỉ là đi kích shop để mua dòng sinh lực sinh lực nội lực và làm chậm thông pháp thôi nè rồi xong tất cả đã xong tất cả đầy, đầy đủ đã xong cái này khả cho này cái này mua ở ngoài là 500 xu á ờ, phòng thủ dòng cuối 500 xu á cái phôi phòng thủ dòng cuối khá rất là khó tìm không có đâu mới tìm luôn nè không có đâu mà tìm luôn rồi vô hết này cho tính sau rồi thì tinh năm kim năm này đai một kim rồi à, cái cục này một kim đó là hai kim hai kim và cái này là ba kim năm tính ra là ba kim năm ba kim năm cộng với năm kim năm là tất cả đã hết 8 kim rồi đó hết 8 kim rồi đấy dẫu đâu là đi mua mấy cái phôi sinh lực nội lực sinh lực lực làm chậm này nọ thôi rồi ép anh em ơi ép này đó chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ không ép ép cho nó đủ anh cuốn đó chín hả ba kim năm ba kim năm những năm kim năm à chín kim rồi chín kim rồi lộn chín kim rồi chín kim rồi chứ chín kim rồi chứ đúng rồi phổ đai một kim lấy nè sinh lực 128 nè hiện một nè hiện tinh một nè cái dòng máy dòng này á hiện tinh một đỡ tốn kém nè hiện tinh ba nó phí xu bốn đại từ từ thì mua máy bình tiểu nữa nè à, 4 đại 2 tiểu lá phẩm chất xấu là ấy gì lên này à, tinh hồng có nè có nè hơi tinh hồng có nè một này vô lại vậy nè này ô tô phẩm chất xấu rồi ở miêu xấu đọc viên thì tin là cứ sinh lực càng cao càng tốt là thôi sinh lực như nào nước xấu rồi ok đọc thì uh, ờ, đọc vô đồ phố chấm đạn tinh một một thị tinh một phóng viên nha nè một tinh một viên đó dòng một khai thác bỏ thì tinh phí quá mà sao nó không lên bốn đại bốn tiểu đi dòng một chưa đến thị tinh đâu nè với kinh nghiệm mình là dòng một chưa đến thị tinh đâu coi không tiếc đi mấy con ra trăm bảy mấy ảnh khóc nữa không thôi thôi thôi thôi thôi <laughs> mình cứ chơi cho chắc ảnh đi mấy con ảnh buồn nè một cái tên một đại đi cho chất kèo anh đi rồi làm gì làm sinh lực cao cao thấp thấp anh chết nữa trăm <laughs> chín mươi tám ok chưa rồi tiếp theo <clears throat> thông pháp làm chậm hình như là khai ép dùng làm chậm nha anh em anh em ơi anh em như anh, anh tâm thánh ơi tâm thánh ơi lúa như anh em ép thì giờ nên ép dòng thân pháp dưới hay là làm chậm tiếp theo theo em ý kiến của nam em phòng thủ nhiêu rồi không phòng thủ em ép vòng cuối mà thì à, và nếu phòng thủ em ép vòng cuối thì à, phát ẩn một thì cũng được ok để để thanh pháp ẩn hai đi ẩn một nằm chậm ok ok đó theo ừ, ý mình ok anh theo ý anh đi cứ hỏi anh anh cũng ok thích cái gì em thấy là cái nào nó như vậy à, thì làm chậm 24 25 ừ. đúng rồi thanh pháp chín là phòng thủ đúng rồi nếu mà ra thằng pháp 19 thì mặc định ra được cái đai 25 <laughs> đúng rồi, đó, rồi. cái phôi cũng ghẹ chứ không có làm chậm 40 quá à mình ừ dễ gì đâu gì cũng có ở đâu đây đây bước đây đây dòng làm chậm nha nam tương nam vứt đất này đâu đâu chỗ cho em đứng này Giant Doraemon Sukai đây <laughs> Đây Ghé đâu tôi Dương Nam này Đây lấy không đây có phòng thủ bằng cuối rồi dòng cuối rồi hai một Đai này cấp 10 cho dòng cuối cho nó ok nè Cho dòng đầu dở chết lắm Làm chậm Rút con tin 1, động tin 3 cái ở ma hoàng ma hoàng hạng khuyên là là là là đồ của môn phái nào à, ma hoàng là của thiên nhẫn gia truyền thiên nhẫn gia thiên nhẫn dây chuyển ừ. ok dòng làm chậm sẽ rút một thủy tinh nha nè lấy này ấn à, một hả tinh một này thủy tinh này lúa kìa đó cố gắng phòng chất 7 là ok xong rồi à, một phút nữa anh một phút nữa một phút nữa em giao dịch cho xong ờ, nhà mua nhá ông vâng, vâng vâng vâng vô hello anh em nha hello anh em đó phòng chất 7 ok thêm viên thủy tinh nó lên tặng 40 giờ nó chắc kẹo ngay ok rồi cái tới kiểm tra ra vô dòng làm chậm anh em ơi dùng chậm thì khai sẽ vô hiện tinh ba một thì tinh một con duyên à, thứ mình của dương tiểu để tôi bị mua à? cái đai này ép gọi là cao giá nó không phải cao giá nhưng em ép mình ép chắc luôn này trong không dám ép lơ tờ mơ thêm vài bình phú duyên cho nó đẹp tiền vàng hơi hiếm ẩn này ống một làm chậm này một thử thêm này hai bốn sáu tám một con yên trăm chín mươi tám cái này auto bốn mươi phải chốt bảy khỏi phải nói đến <coughs> dòng nỗ lực dòng 2 40 nỗ lực dòng 2 giảm sốt gà con nỗ lực dòng 2 không dạ, à, đây mình có khoảng độ à, ơi nỗ lực dòng 2 908 cũng được nha đây à, là sẽ ra một này này này 115 anh mua đồ mua đồ mua đồ thiền hai thiền hai nội lực cho năm hình hai cỡ nó bạn quan tâm làm gì hình hai nó ăn có một con mà hai lúc anh em vào xem nó chết chưa hiện hai lúc bốn của dân đại hai tiểu nha nè thế đập như tinh nói lợn Hồng <coughs> Nhật Nam anh, anh gì ok ơi, anh gì ơi anh gì đâu rồi Bảo Duyên Thị Tinh nha Nam Anh gì ơi anh gì ơi Ngoài sao đấy có một con còn con ở đây rồi? Ờ, dạ đây rồi đương nhiên Gia Môn đúng không anh Ờ đúng rồi Có, lấy dây chuyền mà anh À Tùng à anh Tùng à Đúng rồi đúng rồi Thôi em trả là lúa cái dây chuyền này rồi anh sẽ dịch ra anh nha Anh tin 1, anh tin 1 Tại mình tin 3 luôn cho nó chắc kèo Trời ơi Khám nạn năm trên dạ, dạ. ba chưa chưa chưa chưa ờ, đợi xíu rồi cao một cái tên một phú nhân tiểu ở đâu dòng nội lực nha nam đâu rồi rồi coi lặng lần thì đủ nhầm là chết luôn á anh tùng là lũ bị đúng không đúng rồi đúng rồi bây giờ là sao đây anh em lấy lịch bài post để đổi ờ, di chuyển cho anh hay sao 189 ok đến thằng Pháp ok vậy tính đi anh lúa ơi lúa ơi lúa ờ, ờ, thằng Pháp là mình có ờ, rút như thế nào cũng rút một thủy tinh hả rút một đập một ok độ trong nhà 19 anh em ơi đủ lên 20 nó công rất 24 anh anh anh, anh. thông, uh, thông pháp 16 hiện tinh một hai mươi cái 29 cái rồi okay. ăn hai okay rồi để em tính tiền nè. một tiểu tinh tiền một viên đài một viên tiểu đó đây này, còn đây phải dốc bảy rồi à, anh đại anh đại đâu em giao dịch luôn nè hữu dòng uh, thông phát thông phát thông phát hai kim không trăm tám mươi xu phải ép nhiều như này đúng một đâm một anh đồng ơi bảy ok à, hai cái bốt đại là kim rưỡi nè đúng không okay. còn cái kia 29 cái 500 à, thông pháp đúng không? Chồng phương pháp đúng không? Ừ có dạ, Tại vì sao Cái đai cấp 10 á, anh em nếu anh em ép đai anh em biết đai cấp 10 á, nếu mà muốn phòng thủ 25 thì thân pháp 18 19 thì phòng thủ ra 25. Mà thân pháp 20 thì phòng thủ có 10 có 24 thôi. Vậy bốn hút viên đài à? Bốn viên đài lên không? Lên đúng không? Dạ. Nói như cái bao tay chứ giờ mà nó mà rớt xuống 15 16 thì nó là mất xấu nói chung là hên xui đi 19 rồi 20 độ chứ em thấy nhiều anh em ép là không lên được nó mà lên 20 không lên được anh ép ấy, là nếu mà ví dụ trên hai dòng mắt thì dưới mới Cho có một dòng xịt là trên hai dòng xịt ừ. dịch luôn ơi giao dịch máy viên máy viên thì tên chín viên chín viên rồi giao dịch ha không đủ chín viên trong này có năm năm viên năm viên cứ em có đủ ok này đổi bên này năm viên năm viên đúng rồi rồi cứ đưa hết qua chín viên này em đưa hết qua luôn cho ok, đưa qua chín viên này đó đưa qua chín viên thời hạn qua đây từ từ từ từ qua Paris ép anh luôn rồi qua Paris à anh em cứ nói à, gì phần thủ lý vào nước tám mắt thì tin khả năng lên mà phòng thủ lý qua làm bằng bắt ép ok làm bằng bắt ép ok luôn vô dòng thế lực ừ. ok rồi vô dòng thế lực một Ủa nhân tinh một đâu hết rồi ta? Ném đưa xấu gì mà đâu hết rồi. Rồi, đưa thêm mấy nhân tinh một nữa. Anh không có chỗ để em đi xem có chỗ nào hai cái bài hả em sợ ờ, phòng thủ nó nó xịt thế thì à, em ấy à, ờ, cái em đâu em đâu à, mười tám thôi 18 x này được Thể lực 18 x à Để em cho cái dòng thể lực cho nó xịt xịn xíu nha Ừ thì là nó có hai dòng là một Đúng rồi là sao hiện tại bây giờ dòng thể lực dòng thứ ba rồi nãy anh thiếu em 200 xu chính xác và ấn độ cho phê nhưng nó không liên quan gì đến thân pháp nó tính hai dòng trên là team 1 ừ. là team 3 rồi một rồi. do do server này anh server này tụi em ép nhiều em biết á rồi à, ờ, thở lực nha nam lấy thở lực thở lực nè tinh một nè hiện ba nè hai đài hai tiểu nè sinh nhật gì sinh nhật zalo có báo đâu mà rồi sinh với giả nhận hai đài hai tiểu thôi khai khai cho cái này vào ba phát ơi chắc năm à từ từ giờ anh đang cái rương anh không có gì hai tiểu giao dịch con này đi là anh đưa anh đưa này ơi rồi anh cắm ờ, khám, ờ, khám mấy hay tin rút một khám một thôi ừ rút một khám ừ. một nhưng mà khải thì khải thêm một đại một tiểu nữa nha thủy tinh một thủy tinh một đại một tiểu cứ một thủy tinh một đại một tiểu đó khải là cứ lúc nào cũng một đại một tiểu đó phẩm nãy là phẩm chút bảy chất năm mà trời em sao ra còn chất năm hay à? Có một đào một tiểu không? Hả? Nãy là có một đào một tiểu không? Thảo lực à, một tám tám Rồi, tiếp tục Giờ sẽ đi uh... Tầm tám 1, 2 dòng 188 2 dòng tám hai dòng dưới 19 rồi Tiếp tục nữa em ơi Dòng cuối cùng nè lúc ừ. dòng cuối cùng Sẽ hiện tinh ba Đọc hiện tinh 3 nha anh em Đúng, đúng cái năm dạng chứ là Tên ba này mua hơi nhiều Rồi Linh ba khai rút là thị tinh sáu viên thì năm viên thị tinh cho nó phần chất cho nó cao cao hơn tí Phú Dương đại Ừ tám chín là rắn rắn tám chín lên Lấy nè Phổ nè Đó Tinh ba nè Hiện ống ba nè ngủ hả ta lấy lấy rút uh, rút xứ thì tên đi đủ không dám rút ít đâu nè cái đa này quán phòng cho chính luôn đọc tán thì tên xong ai ừ. thằng ba nè. thích à ok chơi, luôn theo anh à, cường luôn à, năm bình cũng gì năm bình chồng ok bình thế thì khác gì cho mẹ thêm viên à, tinh không phải khác, không? năm bình tính ra với ảnh viên thì tinh nào à, à đúng rồi năm bình rẻ hơn năm bình rẻ hơn anh ơi đúng rồi năm bình rẻ hơn hai à, như anh cường là năm bình nói chung xấu thì tinh là đã auto tám chín rồi ấy nhưng mà mình thêm hai bình đại này nữa là nam thành 10 bình đại nữa bình đại vấn đề là lên chín hay không thôi chứ còn, chứ còn tầm xấu cục này là auto chín rồi ấy ừ này là xấu tự tin này như khải là cả hai phú nhân đại xong rồi đó, còn bao nhiêu tự tin mẹ luôn rồi thôi dư rồi nhiêu đây thôi á à? đậu mẹ cố gắng chín thì nên chín là tô 25 cố gắng chín là được này, ừ tiếc ừ, vô đi em thấy đó. đúng rồi rồi vô chín cái là ok luôn Trời ơi, 8 8 hôm này hơi cành, khó lên 9 lắm Khó lên 9 lắm Ok, full thì tân nha Nam Ừ, gặp em em đầu tư em không ngại Tại vì tầm này nó là thấp quá, nên mình sợ nó rớt thôi còn ừ. Em vô đầu tư đi Thì đó, em muốn nói vợ em muốn thêm thị tân nè Rồi không full thì tân không ra được nên em nói thêm thằng cột thằng bí này đó thì may ra nó muốn lên được 25 thì may ra còn không lên được khoảng 24 vì đó chỉ hai cái đó là 24 đúng rồi giờ em thêm double thêm cái này thêm bốn cục thủy tinh mà đâu ít đâu vô này tinh bao này cứ mạnh mẽ lên mạnh mẽ lên ok mạnh mẽ Đấy, cái phun thử đinh à. Đó. Nha. Yeah. Là hiện tại là cái lần này đậm là 10 cục thủy tinh, 11 cục thủy tinh đấy. <clears throat> bao có bao ông lên 25 rồi cố lên 25 ơi bao auto lên 24 ok 24 thành công rồi đầu tưởng nó ra 22 triệu luôn tại vì cái đai lưng thông pháp 20 thấy nghi lắm tại vì lại đai có 10 anh không khó lên lắm ừ đai có 10 khó lên lắm nhưng mà đai cũng đang còn xấu đâu dạ, mà, sao ừ. mà anh bang rồi không ép mấy cái cái đồ hệ hỏa như kiểu cũ giày nó phải dễ không cứ đi đâu full năm năm đọc full set mà em nói bậy vậy một full set mà <laughs> năm đọc thì, à, ừ. nó chả rồi đủ full set rồi rồi giờ là chỉ chờ anh lúa này đặt cặp anh lúa cái đau thủy nữa em ép đau thủy tiếp đó xong ok anh em bây giờ thì khải sẽ sau cho anh em chọn ờ, đồ sẽ con em đọc cho anh em xem nha đây tại sau khi ờ, xong cái đai lưng thì đây anh em à đầu tiên nó đồng xếp năm bang à, sau này có mở chức năng à, rã voi thì sẽ rã ép lại vài à, vài kim một lần ép thôi chức đồng bang được kết xét à, hồng kim môn phái này đó. rồi tiếp tục đó là cái đao cái bao tay minh ảo 30 phòng thủ 43 chậm và 3 chí mạng và hai cấp hai cấp cái bao tay này thì ghé ép rất là đẹp đến một cái áo áo minh ảo luôn áo năm độc đao luôn à, hiền âm chạm skin 9x 3 cấp phục hồi 50 mắt ọp phòng thủ lý 28 thời gian chón 36 và sinh lực động lực khá đẹp cái áo này thì kẻ cũng mở ra luôn quá chất luôn và tiếp theo anh em cùng xem lại tiếp tục đó là cái nón nón 5 dòng thủ 2540 và đôi giày 2540 đó mắt toàn tập như nè đại lượng mới ép đây đó nói chung thì anh em nhìn sơ qua thì set đồ hiện tại đang khá rất là đẹp luôn năm động như nè tại này ít hôm đã mua thêm cái đao thủy nữa là năm động mắt pin như nè với hiệu ứng phòng thủ 75 cộng 3 thì chắc chắn bọn em rằng không có thiên vương bang nào mà chém chết được thằng này rồi nó xây ra hai cục bánh độc nó sẵn sàng sẵn sàng là thiên ba chỉ có chết hoặc là thiếu lâm chỉ có chết thôi đỡ mà thiếu lâm chém chết thì cũng hơi khó nói chung nhìn vào này thì nói chung là quá chắc nè mà hiện tại đang thiếu cái kháng họ thì chỉ mang vào cái đau thí nữa là mất pin nấm độc chỉ cần cứ mắt phòng thủ cộng 2 cộng 3 thì có thể cân được thiếu lâm rồi nè mà cân được thiếu lâm thiên bang này tùy theo cách mỗi người bơ ca nữa thôi và mang cái đau họ mang cái đau thủy chứ đau thủy tóc băng sát kháng họ chó nữa là kháng họ trên 7 là đủ đánh cả ba rồi nhỉ nào rồi còn lại thì với hiệu ứng ờ, làm chậm khá là cao đó là 40 làm chậm này 40 làm chậm này 80 và đôi giày 40 nữa là 120 kèm với bao tay 43 nữa là 163 làm chậm thì cực kỳ trâu rồi em ơi đợi đánh game thì vô tư và đợi hiệu ứng chón thì cũng khá là đẹp luôn hiệu ứng chón thì cái áo này thì 36 kèm với cái vũ khí là 40 nữa là 76 đối với solo thì với hiệu ứng chón 76 thì vẫn chưa đẳng bóc 80 nhưng mà nó so với nó thì quá gọi là quá dư rồi nè còn đi theo xe thì vô tư đặt móc 80 nha mình em đó rồi anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho anh Hopper Cún này một bạn năm độc đầu tư khá đầy đủ một like chia sẻ nha em ơi hiện tại anh đang thiếu một con phi dân hay là bông tiêu nữa anh đang nghiên cứu mua mà không biết là như thế nào ra nha anh em cái gì hãy cho anh em xem tiếp tục những ờ, trang bị tiếp theo từ bạn này cho anh em xem của anh cuốn ờ, cầm đồ cuốn pin nha cuốn cầm đồ trên kênh youtube Khải nha Chúc anh em một à, buổi xem video vui vẻ và đừng quên để lại cho Khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo cũng như là những buổi uh, livestream vào tối 19 giờ 15 phút hàng ngày nha mọi người. Ok cảm ơn em đã xem video rất nhiều và chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Bye bye.